sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu anh từng nói với em rất nặng lời sao ngày ấy bị anh cũng chơi vơi giờ lớn hơn anh mới hiểu ai cũng muốn cuộc sống không lo toan vì lúc ngay anh quá xoan, em nào dám gửi phần cho anh